Công nghệ RO Sidestream tiêu chuẩn Mỹ mới nhất, mang đến nguồn nước tinh khiết nhất. Tư vấn yêu cầu nhanh chóng trong 1 giờ. Tận tâm vì sự hài lòng của khách hàng. AO Smith không thỏa hiệp vì sức khỏe là vô giá.